làn khói đen âm u triền miên màu tóc tang lan trong màn đêm không gian chìm đắm trong u mê úa tàn hay lắng nghe dê run thở than hơn nỗi đau chiến tranh tràn lan nhưng dù cho rồng tô có gây ngàn muôn nỗi sầu mầm sóng vẫn cứ sinh sôi trời xanh vẫn ước lên trời hãy đến bên nhau người ơi xóa đám mây mù tối gửi đến cho nhau tiếng khắp nơi hãy xóa đi những thù oán cho em thơ reo tiếng đàn những búp non trôi xanh vừa lớn trong ngàn và nắng mai xoa đi nghiệt oan để kiếp nhân sinh thôi lầm than lắng nghe dê run thở than nỗi đau chiến tranh tràn lan nhưng dù cho rồng tô có gây ngàn muôn nỗi sầu mầm sống vẫn cứ sinh sôi trồi xanh vẫn ngước lên trời hãy đến bên trôi xanh vươn lan trong an lành. My trời